chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điểm máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn máy cưa xích dòng ờ, cưa xích cưa gỗ uh, mini uh, Estin MS180 hàng uh, Estin thương hiệu của Đức đấy còn Estin 180 này nó sản xuất ở Trung Quốc sản xuất nhà máy Estin sản xuất chính hãng ở Trung Quốc thì đây là bên ngoài vỏ cùng của máy này uh, đây có ghi ờ, đầy đủ FD ờ, F180 ở đây còn đây là cái ờ, mã số số khung của máy ở đây đấy đây hàng Estin chính hãng có tem này Estin chính hãng à, chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam đấy thì cũng như các vỏ thùng các máy cưa Estin khác thôi thì sau đây tôi sẽ tiến hành mở hộp cho quý các bạn cùng xem đây thì ờ, đi kèm theo máy thì gồm có uh, cái ờ, chồng này và cái uh, tua vít đều có in in chìm chữ Estin hết đấy các sản phẩm Estin đều có chữ dập nổi chữ Estin đây đấy bên này là cái uh, túi đựng lam này cái này là quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số của máy thì à, quyển sách này à, viết bằng tiếng Anh đấy còn đây là à, cái sản phẩm đầu máy đầu máy cưa máy mini rất là nhỏ gọn nhẹ cân nặng là nó 3,9 kg ờ, công suất 2 HP hai mã lực đây thì ờ, máy có khối lượng 3,9 ờ, kg công suất 2 hp đấy ờ, đường dung tích xi lanh của nó là 31,8 cc 32 cc đây quý các bạn có thể đây nhìn cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt cái phần tay cầm rất là chắc chắn máy thì sử dụng động cơ xăng pha nhớt hai thì là 0102 đây cái phần đổ xăng nhất chúng ta sẽ đổ bên này 206 đúng không đây đấy mấy cả cái nội dung ờ, còn ở đây thì chúng ta sẽ đổ ờ, nhớt để ờ, bôi trơn cho làm xích đấy đây là mặt trước của máy này thì có dập nổi chữ Estin đây 1130 140 gì đây đấy còn đây là cái tem nhập tem của máy này 1130 01234042 này thì cái số này uh, made in sản xuất bởi Estin ở Trung Quốc đấy thì cái số này thì nó sẽ chung với cái số trên ờ, vỏ hộp đây đây các bạn lúc kiểm tra đây MS180 1130233 223 3042 đây có chữ 3042 đây nó sẽ trùng vào đây đấy à, máy rất là nhỏ gọn đây các phần uh, ga của nó ở đây còn Đấy, còn đây là cái à, phần này gió cũng là tắt mở của máy. Đó. Tức là tôi phát hiện ra muộn. hả đấy quý vị các bạn ờ, mua hàng trước sau phải order được sau sơn này cũng có các chữ s tin dập nổi ở đây ừ. đấy s tin ms 180 ờ, đây. À, đây là cái chỗ để à, lắp ram xích vào này đây ốp này thì ngồi chữ S dập nổi ở đây và bên trong nữa đây, bên trong à, có dòng chữ S dập nổi ở đây quý vị các bạn lúc mua hàng có thể à, kiểm tra được đây là bên à, phần bên trong cái côn của nó máy thì sử dụng lam lam chính hãng theo máy là lam 18 inch 45 phân và dùng lam sao không phải làm trượt đâu nhá nếu mà quý các bạn nào có cửa hàng nào tư vấn làm trượt thì có thể là ờ, hàng không chính hãng hoặc là đã bị thay ờ, mất cái phần này đây này còn ờ, phần cơ bản theo máy thì nó vẫn là sử dụng làm sao như thế này đấy đây ở trên phần bát này thì có chữ ép tin dập nổi ở đây làm của dạ. Fico Z6 dạ. dạ, đấy ở đâu chẳng nghe bảo gì đây em chắc là nó không xoay không xoay nhiều lắm thế mà nó chưa nó lại lại lại cái này nắp thôi được rồi đây có thể à, tháo nắp máy ra để kiểm tra như thế này đây ở phía dưới lốc máy này nắp máy này cũng có chữ Estin dập nổi ở đây này đấy sản phẩm chính hãng Ôi, ở đây mũi mình à đây là cái ờ, phần buri của máy còn ờ, đây là cái phần ờ, chế của nó ở đây cần gì đây là cái phần lọc gió của máy này đây ở trên à, này thì cũng có dập nổi chữ Estin ở đây đấy hàng chính hãng rất là nhiều chỗ cắt bốn tường vân ạ mơ kêu nhỉ 40 nhưng còn à bộ còn còn là hàng 40 잡면 될 거야. sợ sợ là cái đấy vâng. Dạ. còn cái hôm nào anh gửi cái bản đối chiếu sang cái. đấy thì à, cái phần tay cầm này rất là chất lượng nhẹ nhàng đấy độ hoàn thiện rất là ờ, cao em cứ để chống cho anh một vài cái hợp đồng chống được nhá yeah. cái hợp đồng của em hôm trước anh gửi nhau rồi đấy gửi em em nhận rồi đi để tới tới đây không trong mèo thôi làm làm lại tốt thì các ờ, bạn có thể để ý này lúc ờ, mình sử dụng con ốc này ngay cả cái con ốc của nó dạ. cũng có chữ ờ, ký hiệu của Estin ở trên con ốc luôn này đấy các bạn có thể để ý những điểm rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng để có thể xác định có hàng chính hãng hay là không đấy, còn đây là cái lam xích theo máy À, Lam 18 inch 45 phân đây bước xích 1,3 ờ, mm này đấy Estin cái dấu đấy là quan trọng cái lam của nó thì ờ, sản xuất ở Đức luôn có nghĩa là cái người phụ trách kinh doanh thôi không nhất thiết là phải làm đốc có dấu luôn chỉ có dấu sợ nhất là cái dấu nó thay đổi thì đấy lam xích của nó made in Germany sản xuất tại Đức 58 inch còn đây là cái ờ, túi đựng lam đấy máy xăng ờ, à? à máy dầu thì ờ, quý các bạn có nhu cầu mua máy cưa xích Estin 180 MS180 chính hãng vui lòng ờ, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý vị các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video bấm ờ, đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn. Cũng chẳng thấy hỏng. Thế là bảo hành thấp hơn. Cái cái trong tâm lý con người Việt Nam là hẳn đây là cái lam ờ, lúc ừ, mở ra thì cái lam của nó là như thế này lam sao 18 inch 45 phân sản xuất ở Đức chứ chính hãng thì nó cũng phải, về đủ để chạy tốt chứ đây là nó làm theo tiêu chuẩn là mài mòn ở Trung Quốc mà rẻ nhưng mà vấn đề vấn đề là là nó không chạy để chết được lắp máy bơm nước hoặc lắp máy phát điện thì không chết được nhưng mà lắp máy xới đất thì nó, nó quá tải rồi